cứ mỗi độ xuân về mình thích ngâm nhiên một tách trà Lipton nhãn vàng màu sắc đậm đà và hương thơm lan tỏa mà chỉ cần có 2 phút mình thích uống trà với một ít đường cho mùa xuân càng ngọt ngào hơn quà Tết Lipton dân tràn sức sống